thấy chưa bốn mươi tám nặng bao nhiêu cân nặng tám kg <laughs> ngược lại nhưng ngân rồi bé kế bên dạ em chào anh chị ạ em là kim thành và hiện tại em đang là ca sĩ tự do slogan của đội chúng em là lúc, lúc đi hết mình lúc về có tiền yeah. À, anh ơi ừ. nhưng mà đội của anh tên gì tên là hai ba leo leo leo tưởng có đội bên kia mới biết hát à đội mình không biết hát hả tính tính slogan của đội chúng em đó là ừ, lúc đi rất ngầu lúc về vẫn ngầu oh. giới thiệu về mình giới thiệu đi em tên là hữu tính em là diễn viên em diễn rất vui mọi người ạ à. Quá vui, quá phải nói người ta mới biết là diễn vui em là ngô phương anh em diễn uh, chung sân khấu với chị ốc thanh vân và chị hữu à, lộn <laughs> anh hữu tính gia đình em vẫn còn một thành viên nữa à, rồi nam huy siêu nhân gao đây người thủ lĩnh của đội em đó là chị ốc thanh vân tên đội của tụi em là sôi thịt trời ơi oh. anh có gì đâu anh tôi thịt là mang đi cúng ông địa luôn đó cảm ơn hai đội đội sôi thịt và đội lêu lêu lêu dạ. bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình ngày hôm nay chương trình vô thành chiến Vòng đầu tiên của chúng ta có tên là vượt cổng thành Luật chơi rất đơn giản Chúng ta sẽ chơi ờ, từng đội Khi các bạn lên đứng trên cái bức tường thành Và các bạn sẽ trả lời những câu hỏi Nhưng cứ mỗi 7 giây trôi qua Thì một cái mảng nào đó trong bức tường nó sẽ đẩy ra bên ngoài Dù cho các bạn ta là đúng hay sai Và nếu như các bạn rơi xuống hố Thì xem như các bạn đã bị loại khỏi cuộc chơi các bạn phải trả lời thật nhanh nhớ nha và trò chơi của chúng ta sẽ dừng lại khi các bạn trả lời đúng được 10 câu hoặc cả bốn thành viên của đội đều bị đẩy xuống dưới hố hết và bây giờ thì chúng ta sẽ coi thử xem coi đội nào thi trước Là bởi vì cái đội thi trước mất lợi thế hơn Đội sau mình ngồi mình coi mình rút kinh nghiệm được Đúng vậy Vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi phù ở đây Dễ ẹt Bây giờ mình chơi đo chiều cao Đội nào cao hơn thì đội đó thắng À vậy phải không? Hả? Bây giờ mời hai đội trưởng ra đo trước Mình đo từng cặp một Mời hai đội trưởng ra đo Dạ thưa quý vị Với chiều cao này chúng tôi ờ, phỏng đoán thì anh Du Hà cao tầm 1m65 nha chính xác chị hương chị đứng sát với ốc thanh dân nhìn em thử coi với chiều cao 1m58 của chị Hương thì chúng ta có thể thấy rằng ốc thanh dân nhỉnh hơn một chút 1m59 <laughs> Đâu Bé Dân nó cao 1m66 cho nên vòng thi này là bên bé Dân thắng Trời ơi vậy ngang ngược vậy yeah. Yeah. Cái gì vậy? Yeah. Chị ngang ngược vậy Mắc cười quá Mỗi người có một cái góc nhìn có thể anh nhìn từ cái đầu tính lên nhưng tôi tính cách khác tôi thấy bên này cao hơn trời đất ơi cặp kế tiếp kim thành và ngô phương anh vô đứng rồi biết em cao à? nhìn hơn vậy còn nói gì nữa quý vị tất nhiên là bên xanh thanh rồi xanh về luôn yeah. Dạ. rồi giờ nghỉ Nghĩ với Hy ra Tôi rất là công bằng, con người của tôi rất công bằng Nói. Tất nhiên Hy là phải thua rồi Rồi, tính Tính uh, Cao Ngân, lên đây Sao vô <laughs> Đứng vô coi Ngân đứng vô em Mê Đó. kịch Rõ ràng, trời ơi Anh Lên Lên vô em à, ờ, không, ờ, ờ, không, có chơi bụng không có chơi bụng không có chơi bụng không có chơi bụng cái đó là sức người người ta thông minh ta nghĩ ra dạ tất nhiên là tính cao hơn rồi đúng không hả đúng rồi đội xanh thắng về em về em về em chương chương trời ơi đội xanh thắng rồi chuyện vậy mà cũng làm được nữa đội vàng phải lên chơi trước tụi em thi trước cho tụi em thi trước cho đó, bây giờ là tới anh hà được không anh hà mà nếu chúng ta muốn vô chơi chương trình này việc đầu tiên là phải có trí thông minh và đặc biệt là phải ngang ngược <laughs> thì mới có thể thắng được dạ chưa bao giờ em thấy một người mc mà ngang ngược như em dạ bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa sẵn sàng, dạ, sẵn sàng. chúng ta bắt đầu vượt anh vòng một vượt cổng thành Mỗi đội phải trả lời đúng các câu hỏi theo ký tự gợi ý có sẵn. Trong một khoảng thời gian nhất định, các khối thành sẽ bật ra ở các vị trí ngẫu nhiên để làm khó và để người chơi rớt xuống hố sâu. Đội thắng vòng này sẽ là đội có đáp án đúng và thành viên còn lại trên tường thành nhiều hơn. Dạ, bây giờ thì đội Lưu Lưu Liêu đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt thành chiến. Tên môn thể thao dành cho giới quý tộc Pháp thế kỷ 15 Đấu kiếp, đấu kiếp, đúng ờ. Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là Cải Lương Bạch Chi Bảo Bạch Trích, Đúng Tên ngọn núi tại Tây Ninh được mệnh danh Đệ Nhất Thiên Sơn Bà Đen, Bà Đen Đúng Đúng Con gì trời càng tối thì càng sáng Và đâm đó Đúng Bộ phim truyền hình gây tiếng vang năm 2017 bộ phim là bộ phim gì phim vâng. gì phim dạ, bỏ qua đi bỏ qua bỏ qua cái gì đi thì nằm đứng cũng nằm nhưng nằm lại đứng cái bóng hả bàn chân bàn chân nè à? chị khoan ngừng lại ngừng lại phải không chị à, cái gì đi thì nằm mà nằm thì đứng là sao chị không biết có phải không vậy nói bàn chân là sao phải không không bàn chân đúng, đúng rồi không đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bạn, bạn suy nghĩ đi suy nghĩ đi suy nghĩ đi suy nghĩ đi, suy đúng rồi chị ơi đúng rồi Dân em suy nghĩ khoảng bao lâu? Em suy nghĩ chắc phải 30 phút á 30 phút đó. 30 phút À em biết cái này chị giống như đi thì nằm bàn chân nằm Lúc mà mình nằm á thì cái bàn chân nó đứng lên dày à. Thì chắc có lẽ là là là cái bàn chân là đúng rồi đấy chị Bàn chân phải không? Có lẽ là cái bàn chân Đâu có đúng đâu Nằm mình nằm nó vẫn nằm được mà ừ. Nằm mình sao nằm chân. được Mình duỗi mũi chân ra Duỗi mũi chân Dù gà nằm là cái thẳng lên nè Ví dụ là mình duỗi mũi chân thì nó cắm lên Trời ơi nhanh rồi Đó mặc dù nằm hơi đau chút xíu không nhưng mà chị Đâu nghĩ sai à, rồi tại vì dân nó nó tập yoga cho nên cái chân nó quặp xuống thôi à. chứ người bình thường chị nghĩ chắc được nhanh lên bớt nghiệp đi em sĩ ơi bớt nghiệp kia mình bớt nghiệp hả mình đang dạ. tạo nghiệp tại mình đang phân tích cho khán giả mình nói vậy phải không à. chạm với cái lòng tự ái mình hỏi tiếp sao tụi em tụi em thấy sao khỏe không em không được khỏe chị ơi nói gì với em xin câu cho ngon lành coi tiếp đi tiếp tiếp câu hỏi tiếp tục bài hát truyền thay do ca sĩ nào thể hiện ngô, ngô kiến quy chị cái bài truyền thay chị biết hát không trời ơi chị chị chị chị chị biết nhảy truyền thái em đẹp như bức tranh thiên đúng thần. rồi đó phải không phải vậy đúng rồi đúng rồi đã rồi trời ơi nghĩa ơi xuống hồi anh giết em em mỏi quá tiếp tục đi chứ để lát anh đòi giết tôi tội nghiệp bệnh gì mà hầu hết phụ nữ đều sợ béo phì béo phì ờ. ở quảng nam bánh đa còn được ăn kèm với món ăn nào cao ờ, mi quảng mi quảng ờ. loài chim cùng tên loại trái cây và là biểu tượng của new zealand chim chim chim đến kiwi kiwi đúng loại hình nghệ thuật dân ca gì, gì ta gì ta gì đọc không được ta cái gì vậy đặt cái gì vậy trứng trứng miền đặc trưng hả chị ở miền trung ở miền trung không việt nam tập lại loại hình nghệ thuật dân ca đặc trưng ở miền trung việt nam bài tròi là gì bài tròi bài tròi đúng hả? chị phải không không biết phải không nữa trời ơi phải suy nghĩ coi suy nghĩ coi đúng không đúng không nữa đúng rồi chúc mừng chết tôi rồi trời tôi hết chỗ bám rồi quá đúng 10 câu rồi quý vị ơi em hết chỗ bám rồi <laughs> xét thánh thoát vừa rồi là của Vũ Hà Anh ấy đã rơi xuống hố tường thành Ngay sau khi hoàn thành 10 câu hỏi xuất sắc sắc luôn xuất sắc trả lời đúng 10 câu không rơi một ai hết ba người đi vô hiên ngang chỉ có người có tuổi nhất là đi vô hơi sụm bại đó mà cái mặt có bộ ngầu quá mặt chưa ngầu mặt không ưa mình lắm em định truyền thấy y cho anh định kêu ngô cái quy tới em có biết là khi mà giết người không có phải đền mạng này anh giết em trước nghe chưa ổng ngừng lại cho em đâu ngừng đâu em đâu có biết đâu mấy cái người mà ở phía sau nó kêu giết ông hà đi giết ông hà đi có đậy không còn một cái lỗ nào cho anh bám hết trơn á mà sao vẫn bám được hay vậy anh bám bằng cái gì hay vậy đặt niềm tin là mình còn đặng niềm tin nhưng cái người mà bám đẹp nhất trong đầu anh là bé ngân ngân bé ngân nó dài đòn mà nó mỏng nữa nó quạt quẹo nó người nó bẻ làm năm bảy khúc luôn chị ủa mà thắng gì lúc anh rớt là là anh rớt trước hay rớt sau khi mà đã trả lời Đúng xong rồi. 10 câu mình thắng rồi lúc đó anh mới rớt à. Dạ bờ rơi cho bên kia nó vui một tí Vui một tí dạ. thôi dạ. Áp lực cho đội ốc Đội sâu thật <laughs> Bây giờ mời bốn cục thịt đứng lên Sẵn sàng chưa? Sẵn, Sẵn sàng. sàng Chúng ta đến với Vượt thanh Chip bệnh gì của con người gây ồn ào nhất ho ho bệnh ho bệnh ho mắt của loài hải sản nào là đặc sản của phú yên ờ, mắt à. cá ngừ cá ngừ cá ngừ ở đây thọt được ấy trời trời trời trời các từ ít, ngựa bướm sải là của môn thể thao nào mới lụi đúng trời ơi chết không chết em rồi tỉnh bình định nổi à, tiếng với loại rượu nào đúng bầu đá bầu đá bầu đá bầu đá ngon ngon ngon gì anh anh hà bị gì kìa anh hà bị gì anh hà anh hà bị cái gì rồi bà sể bà sể bà sể ơi ai mà kéo dầm không anh đã nghe rượu bầu đá anh tưởng anh xịn à, anh tưởng anh uống rượu xịn anh bị làm mệt anh bị làm ờ, mệt á anh anh anh nghe rượu bầu đá anh tưởng anh xịn mệt bây giờ tao nhiều chiêu anh lắm rồi đâu sao thật ơi lâu à, nửa tiếng em nửa tiếng <laughs> rồi mới tỉnh được nửa tiếng rồi mới tỉnh được không à, mấy bây giờ cái bưng anh vô đi được rồi không không chứ để mấy người kia mà đu nửa tiếng chết á hỏi lên hỏi lên nữa <laughs> anh nghĩa ơi anh vũ hà đã tỉnh lại rồi khoan chị em thấy cái ông nào đứng bên ngoài cùng bên đây mà nhoi nhoi nhoi cái chân kìa hữu tính hả hữu tính hả cấn cái bụng cấn cái bụng cái bụng đó chưa anh xô bây giờ anh thiệt đấy nghiệp tuật con đẩy em à hỏi đi câu hỏi tiếp theo ốc ơi tè đi con con gì đập thì sống không đập thì chết con con tim con tim à, con tim đúng chim gì chờ trực tên vui cho bà chim chia voi chia voi chia voi đúng trích đoạn nổi tiếng trong vở chèo cổ kim nham gì ấy à suy bên vậy vậy wow hay quá đúng luôn chị ơi ăn gì càng ăn càng nhỏ chết cha cái gì chết à, cha đúng à, rồi chết càng cha ăn càng nhỏ anh á anh anh gì ta bỏ qua ăn càng nhỏ anh anh gì tụi em ơi trời ơi chắc ăn đòn quá ui da qua đi cho qua đi cho qua mầm của loại củ nào có chứa độc tố mầm củ nào hả củ khoai tây ừ tên gọi khác của chùa à. một cột tên à. gọi khác của chùa một cột à. không liên hoa đài liên hoa đài liên hoa đài kìa đúng đúng hai đứa nãy giờ làm việc chắc rất là khát nước đúng không dạ đúng đúng mấy em đi kêu nước cho hai người mà mc uống kìa <laughs> sẽ uống rồi mọi người ơi đi bước ra em sẽ uống này lên em đang mỏi rồi ơi đấm mót này đúng là đang từ để đến giờ ta quá trời la chị hương đi trời ơi Chúng tôi đang quên là chúng tôi có ờ. micro chúng tôi có phải nói giới cho cái tường ở trong cổng ờ, nghe hiểu không nói cho anh trong cổng nghe kệ nó đi câu hỏi số 10 kệ kệ soi ơi soi lát bên mc gói soi nào không chưa dạ, chưa dạ. có có tiếp tục sự chuyển từ thể ơi sang thể lỏng gọi là gì là dạ. nước tưởng nước tưởng chính xác chúc mừng các bạn đủ 10 câu sau bao nỗ lực lưu bám chật vật để tìm chỗ đứng cho mình đội trưởng xôi thịt đã rơi khỏi tiền thành Ủa gì leo, nó gì leo thật đó ờ, đâu vậy? Người ta gọi tên đội người ta thôi mà Ờ ha, thì gọi leo leo leo hả? Ngồi xuống ờ. Mấy em Lúc đi hết mình lúc về có tiền <laughs> Mọi người phải hiểu Em không thể đu lên phía trên nên em đành phải thun không em không tới à. nên em phải thun xuống em thun xuống em đã thun hết sức mình em đã thun hết sức mình rồi, gà luôn vô em không thể thun hết được nữa em cố lắm rồi <laughs> lôi bỏ dậy lôi bỏ dậy đi thế khép thấy khó trong trong dân dân ở nhà em á ba đứa con ờ. cực khổ lắm rồi xin đi chơi game chi <laughs> thế của em nó kỳ lắm đâu trong kẹt trong lùm mãi chui đâu á dưới đường hẻm người ta Còn khi đây tính là chiều cao đó cũng cỡ em mà leo lên nóc nhà mà nó dướng cái bụng nữa mà, mà leo, leo lên đâu, được ờ em leo đâu dưới kẹt cầu á tội nghiệp lắm lắm nhưng mà em vẫn vẫn rớt trước em là rớt đầu tiên thì duy nhất trong đội em đó ừ còn phương anh với nam hy lại leo túi trên nóc á ai ở trong đội trả lời nhiều nhất chị chị, chị của em trả lời nhiều nhất em còn nhớ của của chú nham là thí dân giả dạ chị giật mình luôn á tại chị nghĩ em nhớ nổi em nhớ là tại vì trong một chương trình mà em gắn bó thời gian gần đây là mới vừa có tiết mục đó à, à. hên vậy là hên thôi chứ mày hay sợ luôn <laughs> ủa vậy hên dạ, mới ai? vậy thôi về chỗ đi ốc về đình tôn vinh em hãy <laughs> về chỗ đi nói chung là thua không có quyền nói gì nữa trơn trời á như vậy là với trò chơi đầu tiên đội chiến thắng là đội leo leo leo, leo quê chứ đó quê là tên đội thôi nhưng vẫn còn cơ hội các bạn à mới cái vòng 1 thôi à chưa có gì phải buồn cả hai vòng nữa các Đúng. bạn và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo của vương vượt thành, thành chiến Chào đó quý vị đến với vòng 2 vượt tường thành vòng này cũng như vậy thua mình chơi trước một câu hỏi có ba câu trả lời trả lời chúng tường mở ra em bước tiếp còn nếu sai ạ à? khi em trả lời sai thì tường nó sẽ đóng lại nó sẽ đẩy em rơi xuống không còn đường đi vậy thôi bên đội thua nắm chưa thua chị, chị nói thua chị có được chị nói chị gọi tên đội em là cái gì thua thua mà tôi thua tay thua mày. trời ơi quên luôn á chị xin lỗi tụi em nha đội thắng hiểu chưa hiểu hiểu mà chị lộn nữa chị đó. ơi chị nói đơn giản thôi đội siêu thịt thua vòng một hiểu chưa à. <laughs> nhóm tụi em đặt cái tên là có ý nghĩa xôi thịt lỡ có xịt thì thôi <laughs> tính trước hết rồi chứ bộ vâng. đi em chọn thành viên nào đi cùng với em để anh anh thắng để anh anh bày cho dạ, chứ thấy thua, thua tội nghiệp cứ một đứa khôn đi một đứa hơi khôn <laughs> vậy là bên đây là đứa nào khôn mà đứa Đó. nào hơi dạ thôi đội em thì không đều <laughs> phải không phải cái đội mà sắp thắng này nè sẵn sàng chưa sẵn sàng nói như vậy không công bằng cho đội của ốc dạ, dạ, dạ dạ khi nào thắng đi thì mình nói rõ ràng là đội thắng <laughs> dạ. còn bây giờ mình phải nói đội ốc là đội chưa bao giờ được thắng <laughs> đội chưa bao giờ thắng sẵn sàng chưa sẵn sàng, chúng ta bắt đầu vượt thành chiến vòng hai vượt tương thành Người chơi phải vượt qua các cột đường thanh bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng, một cột thành sẽ rút vào và để mở đường về đích. Trả lời sai hoặc trong khoảng thời gian nhất định, một cột đường thanh phía sau sẽ được bật ra để thu hẹp khoảng cách, nhằm làm khó và đẩy người chơi rớt xuống hố sâu. Đội nào có số lượng thành viên về đích nhiều hơn sẽ là đội thắng vòng này. Hai thành viên của đội siêu thịt đã sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị vượt thành chiến. Mặt trời là hệ mặt trời, ngôi sao, hành tinh Hành tinh Hành tinh, sai Sai Ngôi sao Đúng Nước uống giúp giảm cay khi ăn ớt Nước đá, sữa, cà phê Sữa Sữa, sữa. Đúng Đúng, Đúng. Nghệ sĩ Tú Minh Vượng không tham gia bộ phim truyền nào sau đây Nàng dâu order cả một đời ân oán sống, sống chung với mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng Đúng, Đúng. Wow. Wow đội trưởng ốc thanh vân lại rơi trong sự ngỡ ngàng của đồng đội có lẽ hôm nay không phải là ngày thích hợp để ốc thanh vân vượt thành chắn cũng bảo đèo mã phi lèn là địa danh thuộc tỉnh nào cao bằng hà giang lào cai hà giang đúng tỉnh nào của khu vực tây nguyên chưa có thành phố trực thuộc đắk nông đắk lắc con tum đất nông đúng nữ diễn viên Việt Nam từng tham gia trong một bộ phim nước ngoài Hồng Ánh Lê Thị Hiệp nghệ sĩ nhân dân Trà Giang nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sai Lê Thị Hiệp đúng Sản phẩm nào được sử dụng để tẩy vết mực bút bi dính vào quần áo Nước rửa chén, nước rửa móng tay, bột giặt Bột giặt Sai Sai Nước rửa chén Sai Sai Khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng trao vật gì làm tin Khăn hồng, miếng lụa, nén bạc Khăn hồng Đúng Đúng Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc được gọi là gì? Yên, won, tệ Won Đúng Mứt bàn là đặc sản của địa phương nào? Phú Quốc, Côn Đảo Côn Đảo Côn Đảo Đúng Động vật nào sau đây có máu màu xanh, bạch tuộc, rắn, ếch? Bạch tuộc Đúng Thực phẩm nào sau đây có hàm lượng vitamin C cao nhất? Rau ngót, rau đay, rau mồng tơi Rau ngót Đúng, Đúng xong rồi nam huy đã vượt qua bức tường của chúng ta xin chúc mừng ông ơi em quay trở lại rồi hả ốc sao em ôm mặt vậy ốc không phải ốc đâu phải ốc không không phải ốc chị ai ốc đâu bao giờ nhục vậy nãy hiên ngang lắm không phải ốc này nam huy nè hay quá nam huy ơi này nam huy nè hay quá nam em kêu chị là biếu vô em đi ai vậy em Ông, ông chị Ông chị hả? Ông à, chị hả? Ôi trời ơi Chị biếu vô em rồi Nhưng em biết rằng nó đẩy ở cái phía bên chị Em hiểu không? Khi mà chị đã biếu vô em Nhưng nó đẩy như thế này mà trả lời nó chưa xong Thì chị phải rớt xuống thôi Tội nhất là Nam Hy ơi chị rớt rồi Nam Hy ơi chị rớt Cái chết Tội nhất là lúc đó. đó Tội nhất là lúc đó Dạ Nam Hy đã vượt qua bức tường này Chúc mừng các bạn Tiếp theo Mời đội lên. leo leo Em giỏi quá Hy ơi em giỏi quá hả? À. yes. Xuân Nghị và Cao Ngân Sẵn sàng để Vượt thành chiến Loài động vật có nhiều răng nhất Cá sấu, cá mập, chó Cá sấu Sai Cá mập Đúng Đúng Xu hướng trang điểm mắt mèo là đặc trưng của thập niên bao nhiêu? Thập niên 40, thập niên 50, thập niên 60 60 Sai 50 Sai, Sai. 40 Nguyên liệu tạo vị chua cho món canh chua lá giang, lá cốc, lá chanh Lá chanh Lá, lá Đúng Lá giang, lá giang Đúng Món ăn tình yêu của thị nợ nấu cho Chí Phèo Cháo thịt, cháo đậu xanh, cháo hành Trang phục ưa thích của nghệ sĩ Hoài Linh Áo tung, áo dài, áo bà ba Áo bà ba Loại trái cây nào nhiều vitamin C nhất? Ổi, chanh, cam Ổi, ổi, ổi Đúng Nơi nào vua và hậu cùng nhau chiến đấu Cờ tướng, cờ, vua, cờ vây Cờ vô, cờ vô, cờ vô, cờ vô Đúng Đúng món ăn nào có tác dụng trị ho mực hấp gừng thịt heo kho gừng gà kho gừng trả lời gần như xuất sắc các câu hỏi tưởng chừng như cao nhân dễ dàng vượt thành nhưng không cô ấy đã rơi ngay khi cách đích chỉ còn một bước chân như vậy là cao nhân đã không trả lời được câu này và đã rơi xuống hố rất tiếc tiếc quá à em trả nhờ rất là tốt một hai ba kêu tên đội anh ta nè một hai ba leo leo leo leo leo chính mình nhưng mà phải nói rằng bé ngân hay trả lời đúng được rất là nhiều câu luôn á tiếp theo mời hai thành viên cuối cùng của đội tôi thật cố lên cố lên hai bạn sẵn sàng chưa dạ sẵn, sẵn sàng. bắt đầu ngược thành chiến Phương pháp rửa mặt theo chiều nào tốt cho da Chiều ngang, chiều dọc, vòng tròn từ trong ra ngoài Trong tròn từ trong ra ngoài Vòng tròn từ trong ra ngoài Trong tròn từ trong ra ngoài Đúng Trang mạng xã hội Facebook được thành lập chính thức vào năm nào 2004, 2005, 2006 2004 Đúng Tương tương đi anh Bộ phận nào trên cơ thể khiến bạn bị say tàu xe Tai, dạ dày, mắt Tay, dạ tay, tay, tay Đúng Đội tuyển nữ Việt Nam đã vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 tại đâu? Việt Nam, Indonesia, Thái Lan. Đâu? Sai. Thái Lan. Thái Lan. Đúng. Một ngày trung bình người trưởng thành tiết ra bao nhiêu lít nước bọt? 3,5 lít, 2,5 lít, 1,5 lít. 2,5. Sai. 2,5, 2,5. Sai. Cao 1,5, 1,5. Chính bỉa, chính bỉa, chính bỉa. Xong xong rồi. Nữ tính đã rơi xuống hố thành với phương pháp đi ngược trên tường thành Hữu tính đã không kịp xoay trở khi các cột thành đẩy ra Chính biệt Chính hội mùa đông 2018 được tổ chức tại quốc gia nào? Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc Trung Quốc Sai Nga Sai Cách nào giúp tẩy vết dầu mỡ bám trên quần áo Giặt với nước rửa chén pha loãng cùng giấm Giặt với nước ấm kết hợp chanh Ngâm Ngâm nước lạnh trước khi giặt Ôi không Ngô Phương Anh Thành viên còn lại của đội xôi thịt đã rơi khi họ mới thực hiện được 1 phần 2 quãng đường vượt thành. Như vậy là đã không trụ lại nổi Và Ngô Phương Anh cũng đã rớt cùng với đồng đội của mình là Hữu Tính Mời hai em quay trở lại đây Không sao đâu Lát nữa chị mua xôi thịt cho em ăn Drama thì chớ, sạch sạo thì chớ à, Chút xíu, khoảng 10 giây nữa Bà Phương Anh nó cũng về trời giờ nè 10 <laughs> về tới luôn <laughs> không sao đâu mẹ mua xôi thịt cho con nhớ đúng rồi nè đội của mình tên là gì liêu liêu liêu à, lâu lâu chị hỏi tên đội thôi chứ không có gì <laughs> cảm ơn chị bây giờ đây anh hà ơi áp lực dành cho anh nha anh là đội trưởng chơi làm sao cho người ta thấy mình xứng đáng làm đội trưởng anh sẵn sàng chưa sẵn sàng yeah, dạ, ta yes. yes. vượt thành chiến yeah. yeah. SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam vào năm nào? 2003, 2004, 2005 2004 Sai 2003 Đúng MC Lại Văn Sâm chưa dẫn chương trình nào Chiếc nón kỳ diệu, ai là triệu phú, trò chơi âm nhạc Trò chơi âm nhạc Đúng, Đúng. Hay quá rồi Người ta thường dùng gì để có thể làm giảm vết xước trên mặt kính Kem đánh răng, đất sét, dầu ăn Kem đánh răng, kem đánh răng Kem đánh răng Đúng con muỗi hút máu người để làm gì? Sản xuất ra trứng, nuôi sống cơ thể, cung cấp nước Nuôi sống cơ thể Sai Sản xuất ra trứng Đúng, Đúng. Tài lẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Sửa xe máy, cắt tóc của bà Lê Cắt tóc, cắt tóc Đúng Đâu là mối đe dọa với các loài sinh vật sống ở đại dương, hải lưu, rác thải nhựa, thủy triều? Rác thải nhựa Đúng Đúng Hệ tiêu hóa của tôm nằm ở phần nào trên cơ thể? Phần đầu, phần bụng, phần đuôi đâu đâu đâu phình đầu đâu yeah. đúng. đúng theo dân gian nguyên liệu nào không dùng để chữa món canh bị mặn lòng trắng trứng khoai tây cà rốt khoai tây sai lòng trứng sai quá ôi sao Đội trưởng lều lều lều đã rơi Tiếng la thất thanh của anh đã mang lại sự hạnh phúc vui sướng cho đội sôi thịt Bộ phim nào không phải là phim được làm lại từ phiên bản gốc phim nước ngoài Em chưa 18, tháng năm rực rỡ, em, chưa 18. em của anh Đúng, Đúng. Loài cỏ nào có tính chất tẩy rửa tự nhiên Bồ hòn, đu đủ, sầu riêng Bồ hòn Đúng Trong các loài động vật sau đây loài nào chạy nhanh nhất Báo, hổ, sư tử báo báo Đúng. chúc mừng kim thành em đã vượt qua được bức tường của chúng tôi thắng rồi thôi cho buồn số lượng rớt của hai đội leo leo và đội soi thịt như nhau bây giờ mình sẽ đếm lại coi bên nào trả lời nhiều câu hơn bên đội soi thịt các bạn qua hai lượt chơi trả lời được 15, 15 câu. câu. Dạ. Ghê vậy. đội leo leo leo trả lời được 14 câu trời đất ơi sao vậy cộng hai yeah. yeah. yeah. trời ơi đó thì có làm hết hồn không 16 à 16 câu 16 câu xem như là chúng ta đã giành chiến thắng ở cái vòng thi thứ hai này chúc mừng thắng nữa hả thắng nữa anh ạ à. không có gì là tôi yêu cầu tôi dạ. yêu cầu máy quay cận với anh Vũ Hà để anh nói cái câu này trời à. ơi thẳng nữa hả <laughs> đúng là dạ, vậy yêu cầu máy quay cận cho bốn bờ lưng đang nhục Thôi <laughs> rồi nhà bao việc cái đủ chơi game show rồi thua hoài và <laughs> dạ, thưa quý vị mặc dù họ quay mặt lại nhưng chúng tôi vẫn phải công bố thôi chúng ta giành phần thắng hai vòng liên tiếp luôn dạ. cho nên chúng ta sẽ có lợi thế ở vòng thi tiếp theo bằng cách rút cái bảng điểm và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị khán giả đến với vòng thi cuối của chương trình bước thành chiến chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình vượt thành chiến đây là vòng thứ ba vòng cuối cùng vòng đoạt thành và chúng tôi sẽ có những cái bảng điểm đang ở đây dành cho các bạn nếu như các bạn may mắn rút được tổng số điểm nó cao hơn thì các bạn sẽ có được một cái khoảng tường thành nó rộng hơn Dòng một mình thua mình được rút một lần người ta rút tới hai lần. Dòng hai mình lại thua cũng được rút có một lần, lần người ta rút tới hai lần. lần. Vậy chi người ta rút 4 lần, lần mình rút hai lần, hiểu không? Cho nên thôi để người ta rút trước đi, người ta rút dạ. nhiều lần hơn. Dạ. Bên anh dạ. Hà, anh chọn bản màu nào? Màu vàng đi. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Sổ đi, sổ đi. Sổ gì đây? Sổ gì đây? Trừ ra một con mấy con mấy gì đây? Con số gì đây? <laughs> tới kêu con cờ dạ. ra sợ dạ. ra là con thấy con thấy rồi ốc bên em chọn ô màu nào dạ màu tím ạ màu tím con số không và đây con số không là tôi nghe hữu tính nói nhỏ vô tai của ốc là màu đỏ đi màu đỏ đi mà trên đó không có màu đỏ cho nên ốc thanh dân buộc phải chọn màu tím ha và nếu mà mở ra cái này là số không là tội lỗi đổ lết đầu tính không và con số sẽ là cứ mở đại cho chị số con không. số con số không bạc số bạc số bạc con số số một trời ơi lúc có hai lần mà rút số một thì thôi thua rồi không có nghiệp chướng <laughs> anh hà tiếp anh chọn số mấy anh Mình sẽ chọn màu xanh lá cây đi à, xanh, màu xanh lá cây con số 3 con số 3 là con số 3 con số 3 Trời sao may mắn quá vậy Cái đội này nó hôn rồi, đội nó hà là còn mỗi một con số không thôi Còn một con số không ơi ốc ơi là ốc ơi Không, bây giờ là hết lượt một lượt một chúng ta là hai lượt của đội vàng và một lượt của đội xanh đúng vậy bây giờ lượt thứ hai bắt đầu vẫn đội là bác. đội chúng ta yeah yes qua đây màu vàng màu vàng, màu vàng đúng không dạ, màu em vàng. chọn màu vàng mình có 5 điểm coi như cầm chắc phần thắng rồi bây giờ rút cho vui thôi thì chứ sao rút cho vui bên kia còn có một lượt rút nữa làm thì sao rút cho bằng đúng không thì đó nè nè số nè. thấy cái đuôi này thấy có tiền rồi nè số hai số hai năn nỉ tôi xin giùm cho nhỏ em tôi tội nghiệp tới ba đứa con cho nó rút ba bản bển luôn cộng lại cộng lại cũng cộng không lại được sáu nữa đúng rồi chị thua thì thôi tại sao phải năn nỉ à vậy hả <laughs> để em quỳ ok Sao mà ê chề okay. vậy? Ok. Anh lấy à, bản đầu tiên cho em màu xanh nha. Yeah. Dạ. Dạ. Nãy mình có được một điểm lận phải không? Yeah, dạ, một, Điểm một, lận. Lận. <laughs> một điểm lận. Một điểm lận. này là ba điểm nè. Cái lưng cảo em ba điểm nè. Một điểm nữa. Nè nè ốc ơi anh rút thêm lần nữa nè dạ, coi như là dạ, hai dạ, rồi đúng không chấp luôn em chấp luôn chỗ là không em à một hai ba cho đó em biết rồi em biết rồi nè chị chị chơi ngải đội mình đúng không và <laughs> thưa quý vị như thế là đã rõ mặc dù đã có cái sự nhường nhịn nhưng mà vẫn không thể nào mà may mắn hơn được ở vòng này chúng ta sẽ có uh, những cái câu hỏi khác nhau mà chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những gợi ý gợi ý về một cái chủ đề nào đó và các bạn phải chọn ra từ những gợi ý đó một cái đáp án nó tương ứng với cái gợi ý của chúng tôi hai đội sẽ cùng thi một lúc và các bạn sẽ đứng vào những vị trí những con số mà các bạn không biết là số mấy nếu các bạn trả lời đúng thì các bạn gọi con số của đội dạ, bạn để một con số sẽ đẩy một người nào đó bên kia rơi xuống hố dạ. còn nếu chúng ta trả lời sai chúng ta cũng sẽ phải gọi một con số nhưng con số đó nó sẽ thuộc về đội của mình bên đội mà có nhiều điểm hơn là đội à, vàng đội leo leo leo chúng ta có một cái mảng tường thành rất là rộng có tất cả là 10 con số còn đội của mình thì chỉ có 8 số mà thôi nhưng đừng dò thất vọng em nếu như bây giờ mình trả lời đúng liên tiếp thì mình không có gọi trúng số của đội mình mà mình gọi đội của bên kia bên kia rớt xuống hết trước thì mình đã thua mình thắng có 30 triệu dân ơi dạ em xem như đây là một lời an ủi sẵn <laughs> sàng chưa sẵn sàng chúng ta bắt đầu vượt thành chiến vòng ba góp thành Đội chơi sẽ trả lời dựa theo ba gợi ý có sẵn. Mỗi cột thành của hai đội sẽ được gắn với một số ngẫu nhiên. Đội chơi trả lời đúng sẽ có cơ hội loại bỏ một thành viên của đội đối phương bằng cách chọn con số bất kỳ của đội bạn để một cột thành bật ra theo vị trí tương ứng. Nếu trả lời sai, đội chơi sẽ phải tự chọn một con số tử thần của đội mình. Thử thách sẽ kết thúc khi một đội không còn thành viên nào trên thành, vì đội còn lại sẽ là đội chiến thắng cuối cùng. Các bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt thành chiến. hoài <laughs> rớt hoài hả em rớt hoài cho nên lần cuối hãy nắm tay nhau đi các bạn nhé đội leo leo leo sẽ trả lời câu hỏi trước câu hỏi dành cho các bạn bắt đầu gợi ý là dài 10 đến 20 cm lông ngựa hoặc tổng hợp đánh nền phấn phủ cọ make up đúng các bạn được quyền gọi một con số bất kỳ của đội tôi thịt số 3 không biết số 3 sẽ rơi vào ai đây mời số 3 vượt thành chiến Ống thành vân và hữu tính lại chơi nữa rồi Con số 3 được gọi ngay cột từng thành của ấm thanh vân và hữu tính Lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về đội leo leo leo Trời ơi Một số 3 mà rơi luôn hai con nhạn Leo leo leo Leo leo leo Sói thịt Chuẩn bị câu hỏi Gợi ý Tây Nguyên Rượu cần nơi họp mặt nhà rông chính xác nhà Đúng, rông nhà rông ủa cái gì vậy vậy thì bây giờ các bạn muốn gọi con số nào có đội leo leo leo số 3 bên kia cái mảng tường nó rộng lắm không biết số không 3 có số rơi vô ai hay không số 3 vượt, thành chiến à, à, à, ờ, trời ơi rất rất hai người rồi mọi người ơi rất hai người rồi sợ phá sợ phá ờ, em sơ lêu lêu lêu nghe câu hỏi gợi ý dành cho các bạn là gương mặt thân quen hài kịch thiếu nhi ca mặt ngu nghệ sĩ đại nghĩa yeah. yes chính xác em chọn số 7 Mời số, số 7 7 vượt anh chiến trời ơi không sống rồi hey, nam hy đã bị đẩy khỏi thành ngay sau khi số 7 được gọi tên chỉ còn mỗi Ngô Phương Anh Liệu cô ấy có lật ngược được tình thế đang thua của đội mình không? Trời ơi! Trời ơi màu xanh ơi! Thành viên nam cuối cùng cũng đã rơi xuống Còn một mình Phương Anh thôi Dạ yeah. Rồi một mình em cân nguyên team bên kia bốn người nha Phương yeah. Anh ơi! Em chuẩn bị nha em! Cố lên! Gợi ý dành cho em bắt đầu Huế món tráng miệng Ngoài ngọt trong mặn Trời ơi khó quá vậy Bánh à, à chè khoa chè heo quay đúng đúng yeah. Đúng vậy hả đây là một món đặc sản ở huế số 2 số 2 không biết ai sẽ đụng đây số 2 bước thành, thành chiến chết cái mạng tường nó bao la quá mà tiếp theo gợi ý dành cho các bạn như sau đậu xanh thịt heo lá dong bạn trưng trời ơi quá trời dễ ơi, dàng ơi. luôn hỏi câu nào dễ luôn đi anh ơi anh thắng rồi số 5 hồi hộp của chị ơi bây giờ số 5 đẩy cái phương anh rớt xuống luôn á chị à vậy hả phương anh ơi cái chỗ em đứng còn rộng không dạ hết rồi hết rồi hả con wow. may chưa nguy hiểm quá chúc em may mắn nha số, số 5, 5 vượt thành chiến Phương Anh nó làm như là lấy rớt rớt phân nửa sao á em còn nguyên sôi là không còn rồi cứu được miếng thịt nào cứu nha em <laughs> dạ. ráng lên nha chuẩn bị nè gợi ý nghệ thuật sân khấu văn minh lúa nước chú tẻo búa rối nước búa rối nước đúng số một số một một thành chiến Tường thành số 1 đã đẩy Kim Thành và Cao Ngân rơi xuống Wow Cơ hội cân bằng tỷ số của đội xôi thịt bắt đầu có hy vọng chi không biết à Chị biết không Em cứ tưởng số 1 có lẽ là phải nằm đâu mé ngoài bìa à Ai về đâu Leo leo chuẩn bị Dạ Có thể gây chết người Kích thước nhỏ bé Xuất hiện nhiều vào mùa mưa Muối Đúng Đúng Hay quá Ngô Phương Anh ơi Em muốn chọn số mấy? Con số... Uh, không Số không Vượt thành chiến Bye bye Ủa Không chuyện gì xảy ra hết Phương Anh vẫn còn nguyên Chết tôi rồi Trời ơi Sao? Anh đi trước em đi Sao? Anh ơi dạ, Em dạ. cân được tim của đội mình đó nha em Dạ Trời Gợi ý dành cho em Bắt đầu 6 nhịp Thép sông Hương Cầu, cầu, cầu Tràng Tiền, cầu Tràng Tiền Chính xác, cầu Tràng Tiền yeah. Số 4 Số không biết rằng có làm cho ai rơi xuống hố hay không Số 4 Vượt thành chiến Vẫn bảo toàn được lực lượng Chúc mừng đội leo leo chuyện tranh Việt Nam Trạng Nguyên Hậu Lê Um, um, uh không phải không phải Trạng Quỳnh không phải Trạng Quỳnh à, cái gì thân đồng và cái gì thất đất Việt à. Thần đồng đất Việt à? Thần đồng Việt. Em chọn số mấy? Số một Số một Vượt Thành Chiến. Trời Vẫn không làm quậy rơi xuống hố, quá may mắn. Phương cái Anh gì ơi. vậy? Phương Anh, dạ. em đừng có mừng quá em nhảy nhảy nhảy cái em trượt chân em rớt xuống. <laughs> Đừng có làm như vậy nha. Em có quyền hy vọng Phương Anh ơi Em có quyền hy vọng vào chiến thắng Em mang về cho đội của mình nha Ráng lên, ráng lên Và bây giờ lắng nghe gợi ý ra. Con trống gáy to Có cánh không bay được Sáu chân Ha Ha Khó rồi Cần không? Anh nhắc cho nàng cô Phương Anh Con Hết giờ Đáp án là không nè Bạn phải tự kêu con số của mình Gồm có số 2, số 4 và số 9 Em muốn gọi số mấy? Số 9 Chắc không? Bye bye Chắc không? Số 9 Lột thành, thành chiến yeah. Trời ơi Trời ơi cuộc sống nó không quá Trời ơi Em ơi Nhưng bây giờ đến lượt đội leo leo đây nếu người ta trả lời đúng người ta gọi số của em là tới phiên em nữa đó cẩn thận cẩn thận nha ngô phương anh gợi ý dành cho đội lêu lêu lêu cây dừa nước mắm ớt sâu à, đuông dừa con đuông, đuông dừa, đúng rồi con đuông dừa chính xác rồi lại dạ. lại chính xác số 2 con số 2 à và số 2 vượt thành chiến, chiến. Hey. Niềm hy vọng chiến thắng của đội xôi thịt Ngô Phương Anh đã rớt xuống tường thành Đội lêu lêu lêu lại giành chiến thắng ở vòng 3 Cuối cùng thì quái nó không trụ được thưa quý vị Bởi vì cái khoảng cách còn quá nhỏ Chỉ còn hai ô số nữa mà thôi Phương Anh đã rơi xuống hố Phần thắng thuộc về đội Lêu lêu lêu lại thắng Lại thắng rồi yeah. Dạ, một lần nữa chúc mừng anh Vũ Hà chiến thắng dễ dàng cùng với đội Liêu Liêu Liêu. liêu, liêu, liêu tôi và cái đội ủa cái đội em đâu rồi dân trời đất ơi dạ chắc đi ăn ờ, phở thái nạm rồi không có em hồi nãy anh nhớ từ đầu là em nói rằng là em phải tái làm cho anh vũ hà là tái gì đó tái, tái tê đó anh thấy bây giờ là anh không sao trời qua em là tái mặt rồi đó ờ, tái mét luôn dạ nhưng mà em em em chấp nhận hết em chấp nhận hết tất cả những chuyện này nhưng mà em tại xin đồng đội của em cũng bỏ em luôn dạ em xin được chịu trách nhiệm thay cho gia đình của em ừ. dạ <laughs> <laughs> tính ơi chị nghĩ vậy nè chị vân á là chị bị thua hoài như chỉ lay like em nhưng mà lát nữa em đem xin ban tổ chức đi em lập thành một cái nhóm khác không chừng em quay lại tái chiến em thắng dạ. sao biết đâu dạ. đúng không dạ nói gì thì nói vẫn phải uh, ờ, tra tiền cho cái đội xô thịt về mua số với một thịt dạ. với chị đúng như hồi nãy mua xôi 15 ngàn á em <laughs> đây dạ của em đội em Chào được bye còn anh vũ hà phần thưởng dành cho anh và những người bán ba mươi triệu đồng rồi bạn nuôi ba nuôi hả ba nuôi đi ai cũng đang nói được ba không không không có đứa con nào mà lùn như vậy con đi cảm ơn tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình vượt thành chiến cùng với chúng tôi và mang lại cho mọi người rất là nhiều tiếng cười thưa quý vị đến đây thì chương trình vượt thành chiến xin được phép kết thúc